nha mọi người nha mà cái video này thì à, mình sẽ khởi nghiệp là 11 đô khởi nghiệp là 11 đô nha thì thị trường hiện tại là đi nãy giờ rất là êm thì sau một trên xanh là về một cái trên đỏ rất là đẹp nha cái gì mà em nó không có sáng tích vào nhau nên là đủ điều kiện để mình vào lệnh ha khi mà mình vô mà thị trường mà dây mà em nó sáng tích vào nhau á thì anh chị em hạn chế giao dịch ha mình, giao, mình chỉ giao dịch ở trường hợp nào mình chỉ giao dịch ở cái trường hợp mà IME nó không có sóng tích vào nhau nhiều nhé mà IME nó phải vậy như nó phải mở ra các bạn hỏi mình à, thị trường nào đẹp thị trường nào xấu trường nào mà nó đẹp á hai cái dây không có quá sắn vào nhau nó không có gãy nó không có quá sắn vào nhau còn mà thị trường mà nó hai cái gì mà em nó khoảng cách ra thì nó mới gọi là thị trường đẹp thích hợp để cho mình vào lệnh nha và màu xanh cái này nha trường hợp xanh này mình bắt em có thấy nến đỏ ha nó còn trong phòng vòng diêm mà a mình nó lại bằng đích nó chưa có vượt qua được cái diêm a xanh hoặc xanh lên là điều hợp lý nha Rồi bắt xanh luôn nè. À, anh chị em lưu ý ha bạn nào muốn ờ, học phương pháp ray á thì liên hệ với mình mình sẽ ờ, hỗ trợ một một cho các bạn nha để hỗ trợ một một dạy kèm phương pháp ray cho các bạn nên là các bạn tự học cái kiến ray đi để mình vào lệnh không nên nhờ người kéo nha các bạn bản thân mình cũng không nhận kéo bản thân mình cũng không nhận kéo tại vì khi mà kéo cái tâm lý của mình nó dạng như là mình không thích kéo đâu mình chỉ thích là chia sẻ các phương pháp ở ờ, tự mình chay tự mình chay mình cứu mình chứ mình nhờ người khác kéo toàn gặp chúng người ờ, không may gặp chúng người lừa đảo rồi các bạn bị mất tiền rồi các bạn bị lừa tiền cái vụ này nó xảy ra rất là nhiều mà vẫn chưa cảnh tỉnh được nhiều bạn ha cũng chưa cảnh tỉnh được nhiều bạn nên là các bạn lưu ý cái vấn đề này ha tự mình cứu mình đi không ai cứu được mình hết trơn á là các bạn muốn học ừ, kiến thức chay để mình có lãi thì cứ liên hệ với mình nha cái cây này nó cũng mỏng lát à. Rồi ờ, khúc này thì thị trường nó đang là một thị trường xu hướng tăng rồi nha. Rồi. cái cái cái cây thế nó thì nó ra là một cây đỏ mà nó chuẩn bị thành hành à, nó chuẩn bị có một số hướng tăng rồi đó cây đỏ này mà cái cái cây nến nó khó chịu quá theo sát nó theo sát nó thị trường tăng nó có dấu hiệu trên tăng nữa mình cứ đu theo sát nó tăng thôi đu theo sát nó tăng nhé vì nó có dấu hiệu trên tăng à mà mình cứ thế mà mình đu tăng thôi rồi có lãi nha mình cứ đô ờ, tăng hết chỗ này thì nó đang là thị trường tăng thì mình cứ đô tăng thôi rồi không có lăn tăng gì cả cái này là anh chị mình à, cố gắng cố gắng học chữ quốc trai để mình vào lệnh mình kiếm lãi ha lại mình không nên tham không nên tham nhé mọi người vốn mình đã à, để mà mình có lãi trong thị trường này ví dụ như các bạn phải đặt ra cho các bạn mục tiêu nè đặt ra cho các bạn quy định nè ví các bạn bây giờ muốn là tôi muốn một ngày tôi kiếm khoảng trần là 10 nếu như mà có vốn à, theo cái điều kiện nó chốt lại nó phải đi song song với lại cái cái cái vốn của các bạn có nha rồi các bạn muốn là vốn các bạn muốn lãi là tôi muốn lãi một ngày 50 đô thì 50 đô thì nó rất đơn giản đơn giản nhưng mà rất khó đối với những bạn mà có vốn thấp nha ừ. thì à, vốn 50 đô thì các bạn để mà chia cho các bạn bình quân ra bình quân ra mà bạn đi trung bình mà không bị rủi ro thì các bạn phải chuẩn bị là vốn tầm từ 300 đến 500 đô tầm à, tầm 200 đến 300 đô nha thì 200 300 đô thì các bạn sẽ đi một lệnh từ 5 đến 10 đô đó là dạng như là hơi mình chia ra cái phần trăm hơi lớn một tí xíu và để hạn chế cái, mức mà các bạn bị rủi ro khi mà các bạn đạt được 50 đô lãi một ngày đó thì các bạn phải biết chốt chốt ha rồi với cái điều kiện mà chốt để mà cho an toàn nữa thì phải làm sao ạ à? chốt em cho an toàn lỗ cũng cũng trong cái phạm vi an toàn thì các bạn bắt 4 cây từ 3 4 cây và lót liên thông nha lót liên thông theo đúng cái thế nến của mình đánh theo đúng cái vị trí để anh đến theo đúng cái thị trường để mình đánh nào các bạn bị lỗ 4 cây ba bốn cây liên tục chốt lỗ cái tạm chỗ đó tạm thời rồi tầm 20 phút sau 20 phút sau mình sẽ vào lại ha thì cái đoạn mà IMA mà nó sắn vào nhau nhiều thì các bạn hạn chế giao dịch hạn chế giao dịch ha nên là từ nãy giờ các bạn thấy mình canh thị trường dây một a bớt sắn không để giao dịch không thì thị trường nó rất nó mới dễ giao dịch còn dây mà a mà sắn nhiều các bạn cũng không nên cố để làm gì Rồi, vốn có bạn yêu cầu lãi bao nhiêu thì vốn các bạn phải tương xứng các bạn muốn lãi một ngày kiếm thành 20 đô thì vốn các bạn phải chuẩn bị là bao nhiêu là 100 đô 100 đô ha các bạn các bạn ừ, nạp vô 50 đô mà kiếm lãi được 10 đô là rất là ngon rất là quá ok rồi các bạn không chịu dần chịu dần do lòng tham của bạn rồi do kỷ luật không có cái quy tắc quy định của mình chưa đặt ra phải đặt ra nha thì mình mới có lãi được còn không là các bạn cứ ráng mà cố thì rồi cái ờ, cái cái, lãi mà cái cái cái là muốn cái lãi tầm đó mà cái vốn không tương xứng thì các bạn cũng không đạt được đâu âm thì càng âm thôi chứ không phải là nắm được kiến thức xong mà các bạn cái, cái khâu chuẩn bị vốn quản lý vốn không có thì các bạn cũng toàn nhá khi mà để lấy ra cái số vốn nhỏ như thế này 11 đô để mình đánh lên á thì các bạn sẽ thấy mình phải có một cái nguồn vốn bản thân mình cũng có phải có một nguồn vốn để đứng đằng sau để hỗ trợ cho những cái gãy mà còn các bạn vốn không có vốn các bạn không có nha không có đủ tầm không có đủ dạng như là cái số vốn lớn để chống lưng thì nếu như vốn các bạn 300 đô cũng thể đánh kiểu mình cũng được tính từ 2 ba đô lên cũng được mà có vốn các bạn đang còn rất là bé thì không nên đánh nhẹ được nha chỉ đánh chia thì vốn ra cây nào 5 5 đô là 5 đô luôn mà hai là hai luôn nha vâng, các bạn thấy không nãy giờ đu tăng nãy giờ đô tăng nãy giờ còn đô tăng không các bạn thấy viền màu xanh không rồi mình hiện tại là mình lên được à, 2009 làm lại tiếp ha lên được à, 3 tư mình ờ, cứ tự tin kiến thức mình có Này, các bạn thấy không nãy giờ là xanh rì xanh mướt nè quán cá xanh được á thì nó đang không có trên xanh cây này dài quá hai cây à, hai cái nến nó, nó bằng đầu nhau để nến không rau nhé mình sẽ bắt về giảm cây này này cây nến à, nến chờ đã lên cao nó lên cao mà nó còn đụng cản nữa là hai cây nến nó không rau ở đây nãy giờ thị trường xanh nó đi cũng khá là nhiều mình đánh cây này là mình đánh mạo hiểm đó đánh cây đỏ này theo thế nến là mình đánh hơi mạo hiểm nha vì mình à, thấy nãy giờ vẫn đu tăng nhiều rồi ấy. và nó dựa vào cái thế nến là nó cho bị giảm nữa à, dây nến xanh mình nó bằng đầu nhau khúc dây này mình cứ ừ, nó phải là có một cái nến dài vô nó phải có một cái nến dài vô thì mình tự tin mình đánh một cái đỏ ta xuống đây mà giật lên nè vẫn còn trả được xanh thị trường bắt đầu nó có xong cái cái cái, cái đi cái trend này nó cũng sẽ xấu rồi và một cái giảm đây luôn thì một cái giảm đây thì mình cũng nên dần vì nãy giờ ngồi trong này khá lâu rồi cũng ăn được một cái trend dài của nó rồi Okay, ôi. Mỏng ha. Khó tìm cái này luôn. À, lên được à, 4090 này, Mình xin chắc ờ, kết thúc cái video ở đây ha. Có gì liên hệ với mình để hỗ trợ các bạn nha.